từ cái à, mà không kể tới đoạn nào nè tới cái đoạn à, đi qua thống nhất nhưng mà trước khi đi qua thống nhất nó đâu phải là đi qua thống nhất đi qua thống nhất được đâu trước khi đi qua thống nhất là đi, đã đi qua cái đoạn qua lan xuân liễu qua lan xuân liễu rồi thì ở bên đó cũng à, được vô cái à, đội múa rồi đội múa mà chưa có múa được nhiều thì chẳng có bao lâu á, thì đoàn nó rã đoàn nó rã thì trong đó mới có cái chị cúc tóc dài trong giới cải lương người ta kêu là chị cúc tóc dài đó chị đó vũ chánh vũ giữa mà vũ hay lắm chị dẻo dữ lắm hồi nọ cái à, chị vũ cái con à, con phượng hoàng hay lắm thì chị mới nói à, cái chị huệ kia chị mới nói bây giờ là tôi đoàn mà đòn rã thì tôi đi về nhà thời gian đã nhưng mà tội nghiệp cho con hiền con hiền nè thôi bây giờ là chị nhất định đi đâu cho con hiền nó đi theo với rồi tính sao rồi chị mới nói biết nó chịu đi theo không cái xong tôi mới nói là cho em theo với rất chịu chứ sao lại không chịu cái à, uh, nói nếu mà em chịu theo với chị thì em vô trong đó người ta tuyển em luôn là vì mình đi ra ngoài đó đi nguyên một đoàn người ta đang tuyển vũ nữ vũ sinh trong cái đoàn múa để đi ra cho đoàn hoa sen mà ông vũ sư minh cao là vũ sư của mình thì tôi đi theo chỉ đi theo chỉ thì đêm tôi nhớ ở đó từ ở đó đi ra tuy hòa ở thành phố mình đi ra tuy hòa đi bằng xe lửa đi ra tới ngoại thì rồi cái mấy là vô trong rạp vô trong rạp cái lúc đó cái chị cúc mới dắt lại nói với ông thầy vũ sư minh cao ừ, thầy ơi con nhỏ này nó mới nhưng mà nó ham lắm thầy cho nó đi với cho nó vô đội với thì ổng nhìn tôi nói trời đất ơi gì ổng nhôm ổng nhách gì nè đang thui đang thùi gì vũ gì nó vũ với ai không được đâu tôi để nó về đi cái ở trong đó có cái anh thành anh thành ơi em nhắc anh là nha anh thành anh ở đâu đó nha nếu mà anh có coi cái clip này anh nhớ nha con hiền đó con chà cái đó hồi ờ, đó anh kêu trà cái đó là em nè là diệu hiền nè anh nhớ không em nhắc đó em cảm ơn anh nhờ anh cái ảnh mới nói là không nó ốm nó nhỏ gì đó ẩm nó nhẹ thầy để con vũ với nó cho hồi đó vũ có mấy cái pha mà dọc ngăn cái hông mình cái đưa lên đó là diệu ở đó là vũ là vũ siết chứ không có vũ mà múa qua miếng múa lại đâu không có là nhào lộn được cái nọ không à sáng phải tập thể dục vô trong đó rồi phát cho mỗi một đứa một cái quần phùng một cái áo lá nam thì cũng có đồ nữa sáng 6 giờ sáng thức dậy tập thể dục tập thể dục rồi thì 7 giờ bắt đầu tập vũ tập vũ rồi cho tới 8 giờ rưỡi mới là nghỉ xả hơn chút ăn sáng ăn gì rồi đó rồi 9 giờ tập nữa cực lắm hồi đó đi tập vũ cực lắm à, tôi mới là đó tôi đã nói rồi cái vấn đề ca với ông thầy tôi ông thầy tôi thì là ổng chưa phải là thầy đờn ổng đờn chơi vậy thôi à chứ ổng chưa có rành bài bản gì hết á thì ổng mới dạy cho chị cúc nói thật ra thì là sự thật là ổng thích cái chị cúc đó cho nên ổng mới đem chị cúc đó xuống dưới hàng ghế ngồi dưới dạng hát ngồi dưới hàng ghế dưới đó ổng đờn ổng dạy cho chị ca nhưng mà chị thì chị đâu có tha thiết gì tới cái ca chị chỉ mê vũ thôi ra tôi ngồi mà sau lưng chị tôi nghiệp tôi nghiệp được cái bữa đó cái không biết ừ, sao đó mà chị buồn chị không xuống buổi trưa cái à, ảnh xuống à, thầy tôi á ông hoàng nô á mới xuống với hàng ghế ông ôm cái đờn cũng đờn đờn tôi mới xuống tôi nói chú ơi chú chú đờn cho con ca câu thử coi được không chú cái ổng đờn của tôi ca cái trong khi đó mấy anh dàn cảnh mà ngủ trên sân khấu đó mấy anh đó thức hết trơn cái ông khả năng anh khả năng mà quý vị biết là ông khả năng ngày trước là ông đi cải lương trước chứ mà không phải là ông qua bên hài trước đâu ổng ở bên đó cái ổng mới ổng cũng ngủ sân khấu nữa cái ông nói ê tụi bay ơi con chà cái nó ca kìa con chà cái nó ca kìa cái um, ông thầy tụi ổng mới hỏi chứ ủa hổng rài ai dạy em mà em ca được gì nó dạo đâu có ai dạy đâu chú dạy cho chị cúc đó rồi cái con ngồi ngoài sau lưng chị cúc con nhịp à, ờ, con nhắm coi được con mới xin chú vậy, ổng mới hỏi mày muốn học ca không nó dạ muốn chứ muốn thì kể từ nay mày giữ cây đờn của tao đi rồi tao dạy mày ca nó dạ mừng quá giữ cái đền của ổng cái thì ổng dạy cho tôi ổng dạy tôi chỉ có 4 ngày tôi tôi ca 6 câu vọng cổ mà tội nghiệp lắm khi mà tôi bắt đầu tôi ca thì ổng mới thấy ổng thích ổng mới là bắt đầu ổng học đờn ổng moi bài bản rồi kia nọ ổng đem ra ổng học thêm rồi kia nọ để ổng dạy tôi tội nghiệp lắm khi mà ổng đờn được rồi đờn được cái ổng à, ví dụ ca một bài phụng hoàng thay vì người ta học ổng ta phải đóng tiền còn tôi không có tôi được ổng mướn tôi ổng mướn giờ ráng ca đi ráng qua ca cho được bài phụng hoàng đi anh hai sẽ mua cho một đôi guốc đôi guốc hồi đó đôi guốc mà có cái bông con cá đỏ đỏ đó đôi guốc đó rồi cái à, học được bản trường tương tư đi anh hai may cho bộ đồ sẫm mà hồi đó cái trong khi tôi đi hát á, tôi có má tôi quăng có hai bộ đồ đó thì hai bộ đồ tôi tôi bận riết nó nát hết trơn tôi phơi ngoài hàng rào mưa gió gì tôi đâu có lấy vô đâu cái mấy người đó người ta ghét ta nói đồ gái hư ta đem đi ta dục hết trơn hết trời thành ra tôi có một bộ một mỗi khi tôi đi tắm tôi phải lựa mấy cái suối tôi xuống dưới tôi tắm tôi xuống dưới tôi tắm tắm rồi một lát tôi lên tôi chung vô bụi tôi cởi bộ đồ đó ra tôi phơi trên mấy cái cây cái lùm cây được kia nọ tôi ở trần ở trường thì tôi chung nó vô trong bụi tôi ngủ tôi nằm trong tôi ngủ lát nữa cái đồ nó khô rồi tôi nhào ra cái tôi bận vô tôi đi về thì ông khả năng ông rình ông mới thấy ông mới nói ông mẹ đào hát mà như mày vậy ha ê đào hát gì kỳ vậy mày <laughs> nghệ sĩ gì kỳ vậy mày nói chứ con hết đồ rồi chú ơi đồ con mất hết trơn trời mày có cái giống gì đâu mất <laughs> tới tới chừng tôi còn nhớ tới cái anh đó anh đón tên gì đi không phát quên ảnh rồi ảnh cũng là vũ sinh ảnh mới thấy tội nghiệp trong khi ảnh mua một cái quần với một cái áo về tới phan rang lạnh cho má ảnh mà ảnh thấy tôi vậy anh tội nghiệp nó thôi mày ơi tao thấy mày tao sợ quá hiền thôi mày làm ơn mày lấy cái này mày đi ra chợ mày mai mày bận giùm tao cái hiền cái này là tao mua về cho má tao mà mày chắc hơn má tao nữa tao tao phải để cho mày mặc <laughs> tôi cảm ơn ảnh cái ảnh cho bộ đồ đó thì nhờ cái bộ đồ đó mà mặc rồi cái ông thầy tôi cũng sắm cho tôi thêm bộ đồ sắm nữa là được hai bộ đồ sau đó cái tôi à, tôi ca mà tôi ra tôi ca cái kiểu ca của tôi mà hôm trước mà bạch tuyết nói đó bà nói tôi ca cao bồi đó không <laughs> phải tôi ca cái kiểu tôi ca quăng chữ với lại tấn chữ lên hồi đó tôi có cái tật tôi ca ví dụ thay gì tới sông Lan giữa là tôi đi một hơi cho tới chót luôn nhưng mà sự thật là đi có dần có điệu lắm chứ không phải là ca luôn tuồng ca mà người ta nghe người ta biết là mình nói cái gì người ta mới vỗ tay mà đó muốn kiếm một cái vỗ tay rất là khó cho nên bà tuyết nhắn là nhắc là mình xuống giọng cổ mới được vỗ tay thôi mà mình phải ca hay đó mới được vỗ tay chứ mình ca dở cũng được vỗ tay chứ đừng nói chi mình ca dứt mà tay vỗ tay ừ. mà tôi luôn luôn là tôi ca cái hò tôi cái xề thứ năm thứ sáu hoặc là cái hò hò hò thứ nhì đó hai cái hò đó là tôi được vỗ tay tôi o dữ lắm tôi o nhịp ghê lắm thì đó cái uh, lần đó cái uh, 37 mới cho tôi ra ca màng có nghĩa là ca màng bỏ cái đời cơ covid xuống rồi cái ra đó ca màng mà lúc đó micro đứng chứ không phải micro treo như vậy micro đứng thẳng lên nha đó tôi ra ngoài đó tôi ca thì ông thầy tôi ông mới thấy ông mới bắt cái bàn đó ông biểu tôi á đếm nhịp ở dưới cái cái cái bàn đó tôi xuống giọng cổ cái người ta vỗ tay quá trời cái người ta quăng tiền lên tôi quýnh hết trơn trời tôi đưa hai tay tôi ra ngoài tôi đếm luôn cái mấy người kia nó ông nô ông coi cái tay của đệ tử ông kìa ông thầy tôi thì ông có cái tật ông cà lâm ông dòm ra ông thấy cũng nói trời ơi cái cái cái cái tay ơi là cái tay là tôi đã ca hết rồi <laughs> cái mà tôi nói người ta quăng tiền lên mà tôi quýnh hết trơn như là mấy chục cái chuông nhà thờ mà đổ lên đầu tôi tôi quýnh hết trơn trời vậy thì sau đó đó bà bảy ổng mới kêu mấy anh lát xưa cậu cho con hiền một cái tên đó nó tên gì đó nói hỏi nó coi nó muốn tên gì dắt nó đi chụp cái hình rửa lớn ra rồi vẽ cái tên nó dưới cho nó cái tên cái mấy anh hỏi ê tên gì mày tôi thì hồi đó tôi thích ông minh chí ông hát tôi thích lắm ông hát gì võ hiệp được kia là tôi thích ông chú minh chí dữ lắm cái à, tôi mới nói thôi bây giờ ông tên minh chí mình tên minh hiền lấy cho tôi cái tên minh hiền rồi cho mày tên minh hiền vẽ cái tên minh hiền lên đó thiệt là lớn vậy sau cái được hai ba bữa gì cái trong cái anh đó có cái anh đó ảnh tên là mộng dân tử ảnh là con của bác mộng dân soạn giả đó thì ở ngoài kêu ảnh là mi sen ảnh đi đánh bài ảnh thua quá đi ảnh không về ảnh trốn luôn mà trong khi đó hát cái tuồng hoa tàn trong âm vắng là của chú hoàng khâm á của anh hoàng khâm á chú hoàng khâm á thì là <coughs> trong đó có một chú tiểu là cái cái chuyện đó viết giống như là lan và điệp vậy đó rồi cái cô cô lan nó cô vô chùa cô tu rồi cô khóc quá cô mù mắt đi thì anh anh này anh gửi thơ tới cổ không có thấy đường đọc thì mới nhờ cái chú tiểu đó đọc dùm mà trong đó nó là bốn câu giọng cổ cầm cái lá thơ đọc mà anh không về cái mấy anh kia mới nói trời nó cái chết rồi mang chót chỉ có ra mang chót thôi mang chót rồi mà mà mà thằng mấy sinh nó chưa có về nữa rồi sao giờ ông khả năng nói lo gì còn con trà cái kìa mày lôi nó ra cái nó không biết nó thuộc không nữa ông nói trời ơi tuồng ai mà nó không thuộc sự thật tôi làm tỳ nữ rồi kia tôi vũ mà tôi để ý tuồng ai tôi cũng thuộc hết trơn trời á cái ông kêu tôi hát được mày con con ca được đó mà không biết con hát được không con chứ con ca được nó rồi mày ra đó mày chỉ cầm cái thơ mày ca thôi cái cho tôi hát tôi ra đó tôi ca bốn câu giọng cổ người ta vỗ tay sáu lần người ta vỗ tay sáu lần ở tại rạp đà lạt xong cái à, ta cũng quăng tiền đồ lên vậy tôi mừng quá cái giảng hát vừa giảng hát thôi là mấy anh mấy chị sinh viên của Đà Lạt á vô tìm hỏi hỏi mấy anh đó có con bé Diệu Hiền nữa ở đây không ờ à, có anh nữa tới cái hồi mà người ta mới hát rồi người ta chú tiểu người ta tên đó rồi rồi nó nữ tên gì thì ông khả năng ông mới nói thì kệ mẹ nó mày mày xô nó ra mày nói là giới thiệu là Minh Hiền trong vai Nico Diệu Hiền ra tôi mang cái tên Diệu Hiền ra tôi ca người ta vỗ tay vậy đó khi giảng hát mấy người vô kiếm tôi cái hỏi con Diệu Hiền cái ở đó người ta nói ở đây không có Diệu Hiền có Minh Hiền à mấy người đó nói không Minh Hiền không hay đâu con Diệu Hiền nó mới hay cái người ta nói không nhưng mà có Minh Hiền à nó không có nãy tôi thấy hát có có con Diệu Hiền mà cái qua bữa sau coi như là mấy anh mấy chị đó dắt tôi ra ngoài cho tôi ăn hủ tiếu kia là cho tôi tiền bỏ vô túi tôi tôi vô vô nhà mấy anh mấy chị nó thấy thương quá kia em ca thấy thương quá ờ, ráng lên rồi mấy anh mấy chị nó cũng khuyến khích tôi vậy cái tới chừng bữa sau người ta vô người ta mua giấy trời tối nay có diệu hiền không ở bắn ở ở ngoài chỗ bán vé nó nói dạ không có có minh hiền minh hiền đó minh hiền đó ta dòm những cái hình tôi người ta thấy minh hiền tới nó không không phải minh hiền diệu hiền á cái chị bán vé đó mà chị mới chạy vô chị nói với ba bảy cao cậu ơi người ta cứ hỏi diệu hiền hoài không có diệu hiền ta không mua vé mà chỉ minh hiền ta không chịu cậu ơi cái mấy ổng mới nói trời sao mày ngu mày ừ đại đi hiền nào cũng là hiền thôi cái ra cái nó ừ chỉ ừ đại cái tao mua vé đông tuyệt đông vậy cái sáng lại cái chú mười ray họa sĩ á chú mới nói ê mày tao thấy mày để minh hiền không có ích lợi gì hết có ai thèm dòm tới đâu mà người ta hỏi diệu hiền không à thôi sửa tên Diệu Hiền đi con thôi chú ơi Diệu Hiền giống bà giải mà không chịu đâu Diệu Hiền thôi tên đó giống bà giải mà không chịu hồi đó đâu có biết Phật pháp là gì kêu mấy sư cô mấy thầy đồ là làm mấy bà giải <laughs> không chứ đâu có biết kêu à, sư cô hay gì đâu bị hồi đó ở dưới nhà ở nhà thì mẹ nghèo quá làm sao đi chùa đâu có đi chùa mà quý vị biết không hồi đó người nghèo người ta không có đi chùa người ta nghĩ là người giàu nhà giàu mới có đi chùa có tiền mua đồ đồ cúng còn ta không có cái gì cúng thì ta không đi ra suốt cả đời mẹ tôi không biết đi chùa ra đâu có dắt tôi đi chùa tôi cũng không biết cái chùa là cái gì nữa mà tôi không biết ông phật là cái gì hết á cái xong cái ờ, thôi đi diệu hiền diệu hiền giống bà giải không chịu đâu cái nó bộ mày tưởng bộ được người ta đặt tên nó dễ lắm hả bao nhiêu người nghệ sĩ mày thấy có ai được khán giả đặt tên không có mình mày hả thôi chú ơi mà đặt tên gì tên gì, giống ở trong chùa thôi không được đâu tôi còn ở ngoài này tôi đi chợ rồi tôi đâu có đi chùa đâu <laughs> tao kia nói ôi thầy kệ nó nó cứng đầu nói gì nói kệ cha nó mày lên mày mày bôi cái chữ minh cho tao mày viết chữ diệu cho tao ông mười ray ông biểu vậy với à, anh soạn giả dân hồng cái xong cái người ta bôi cái tên minh hiền ta viết cái chữ diệu lên thành diệu hiền cái ai cũng xúm nhau kêu diệu hiền tới chừng về gần tới sài gòn mấy ông nhà báo đó nghe nó dưới đó có một con bé đó nó ca hay rồi kia nọ thì tôi tôi coi cái ở trên báo đó có đăng cái bài mà tâm sự đứa trẻ mồ côi ấy, tôi học cái bài đó tôi ca giọng cổ thì ông ông ông ông ông ông, ông hoàng khâm ổng mới nói là ở đây có con con à, hiền phải không nói dạ cái ông kêu tôi ra ông nói nè tao là bạn của thằng hai phước nè hai phước là anh mày phải không thì anh tôi với lại lại à, ông hoàng khâm đó hồi đó học ở ở dưới à, ở dưới bạc liêu là hai ông học chung rồi học cho tới hai ông học cho tới đít diplom rồi là hai ông nghỉ nghỉ nhưng mà ông hoàng khâm ông lên thành phố phố ông làm soạn giả còn anh tôi còn ở lại còn học nữa ra ông nói mày là em hai phước phải không tao nghe nói mày quậy dữ lắm phải không mày xuống sông rồi mày đi tắm mày lội bơi bơi mày rủ người ta bơi ăn dừa rồi ha mày ra phong tên mày tắm ha mày ở trần mày chạy người ngời ha mày 14 tuổi rồi hiền chứ đâu phải ít đâu hiền bây giờ đó mày phải nghe lời tao là mày phải vô nhà tắm, mày tắm đàng hoàng, mày không được xuống sông mày tắm nữa. Mày không có được vô trong kia mà mày đá banh nữa. Mày mà đá banh nữa là tao mét hai phước nó xuống nó bắt mày về. Còn mày đừng có đá banh, mày đừng mày đừng có có có, có bơi lội đua rồi kia nọ đó, tao sẽ giết tuồng thêm cho mày hát. Hay là mày muốn tao mét hai phước bắt mày về chú ơi con lại chú chú đừng mét anh hai con đừng nói anh hai con để con đi hát tội nghiệp con con đi hát về con nuôi má con chú ơi con lại chú nói nhưng mà mày hứa con hứa con có tắm sông nữa con có đá banh nữa cái ông nói mày nhớ nha trời ơi hai cái chân mày nó ốm nhôm như là cái tâm mày đi đá banh hiền <laughs> nhưng mà ông đâu có biết ông đâu có đá đâu mà ông biết ổng mê mình có đá mình mới mê chứ ổng có mê đâu <laughs> xong cái tôi nói thôi con không có đá nữa đâu chú đừng có mát bắt đầu từ đó cái ổng ờ, viết cho tôi cái tuồng ví dụ thêm cái dai chút chút vậy à, đi đâu đó kia nọ cái bị đòn rồi kia khóc một kia cái ai lại hỏi cái đứng đó ca mấy câu vậy đó cái tôi đứng tôi ờ, cái tuồng bà kia ba làm nữ hoàng thì cô cô Nguyệt Yến cổ làm nữ hoàng tôi nắm cái tròn của cổ tôi thuộc tuồng cổ hết trơn thì buổi chiều đó đó cổ nói chuyện với lại ông bầu cao sao đó mà tiền lương phạn được kiếm được cổ dọn đồ dọn tủ cổ đi thì đoàn đang rầu ta nó không biết đưa ai hát cái mấy người đó, trời ơi cậu bảy ơi cậu quên sao còn con chà cái đó kìa cái nó, nó hả họng ra ca thôi chứ nó biết hát sướng gì mình mà, mà nhờ nó nó thi kệ nó nó thuộc tuồng là được rồi cho nó ra nó ca thôi kệ nó cậu cái ổng ổng ban đầu ổng không có chịu nhưng mà từ 6 giờ mà ổng suy nghĩ cho tới gần 8 giờ rưỡi rồi gần kéo màn rồi tao không biết sao không thôi kệ cha nó cho nó hát đại đi tới đâu tới chứ giờ sao giờ trả vé thì đâu được khán giả quá đông rồi đó người ta đi coi đông dữ lắm chiều là hết vé rồi cái tôi ra tôi hát mà tôi người ta bận đồ cho tôi người ta đụng cái này cái kia cái nọ cho tôi đụng đít đụng này kia nọ tôi thấy nó khó chịu hồi nào tới giờ ở nhà tôi đâu có biết mặc cái áo trong là cái gì đâu bây giờ nó tùm lum á tôi ngồi tôi thở ra hoài khi ông việt kiều cũng đi ngang cái vai đó là ông hát cặp với tôi đi ngang cũng nói trời ơi tôi hết thời rồi cho tôi hát với con nhỏ này trời ơi cái ba bảy ông nói ông ngồi ông mới nói em ơi đừng coi thường nó nó đi xe quay kỳ nó cán em bây giờ ông nói trời ơi anh bảy ơi cán đâu không biết chứ lát nữa nó ra nó cán tôi nè nó cán tôi <laughs> chắc tôi chết nè <laughs> là tôi ra tôi gặp ổng tôi hát ổng vô không mét anh nghe nó kêu tôi gì không <laughs> cái gì bị mắc cỡ không kêu tôi chàng ơi không chứ không phải chàng ơi mà kêu tôi chàng ơi không mà tôi vừa vừa hết tuồng cái tôi chạy vô trong đầu hội tôi lỗ rủi trong đó tôi sợ ông muốn chết luôn và tôi trốn tôi sợ ông dòm tôi không nói cái này cái nọ hoài cái sau đó cái từ từ cái bà bảy thấy gì bà bảy mới viết cho tôi thêm một cái tuồng à, con nhỏ ở đợi rồi này kia nọ đó tới cái dài bẻ bàn duyên tơ tóc là tôi hát cặp với lại à, à, ông văn hường văn hường lúc đó là ca ở vũ trường á rồi mới vừa đi đoàn qua sen đầu tiên lần rồi đó ổng vô đó ổng cũng hát với tôi ổng làm à, thằng hường tôi làm con hiền ổng là ở đợ <coughs> hai đứa ở đợ mà ổng theo cái cái ông chủ tôi đi theo bà chủ rồi hai đứa nhiều chuyện cãi lộn hoài mà cãi lộn mà ca giọng cổ ừ. cái ba bảy mới viết cho tôi một cái tuồng tới cái năm tôi 15 à, tuổi thì ba bảy viết cho tôi một cái tuồng à, người thám tử què con điệp viên đó nó có 16 tuổi thôi mà ca giọng cổ cũng cái kiểu rắc rối dữ lắm mà tôi phải phải tập dữ lắm mà ba bảy thì ông dạy ông không có chỉ như là má bảy hay là bắc nam châu mà ông kéo một cái bàn ra rồi ông lấy cuốn tuồng ra ông kêu mình ngồi đó rồi ông đọc cái vai của mình rồi ông biết mày biết cái câu này làm sao không đó rồi ông mới giải thích nhờ vậy mà tôi mới biết Chứ sự thật là lúc đó mà nói cái chữ mà thôn tính tôi không biết là cái gì Bị trong kia đó tôi ở nhà tôi học mới cái tới lớp 3 thôi rồi tôi đi rồi Là tôi đâu có biết cái chữ thôn tính là gì Đó là là thầy giáo ông cho tôi vô tôi ngồi tôi học đó Mà cho tới lớp 3 đó là tôi đã nghỉ rồi Cái tôi không biết cái chữ thôn tính là gì nữa Thành ra nhờ ba bảy giải thích cho tôi thôn tính là cái gì Cái gì cái gì được cái nọ Ông giải thích cho tôi nghe rồi ổng nói tôi cái nhân vật đó phải làm vậy vậy rồi kia rồi tối ra hát chứ không có dạy ra bộ ra tịch gì hết sau đó tới cái năm tôi 16 tuổi 16 tuổi thì tôi đã được đóng đầu chánh bên đó mấy vai rồi nhưng mà nổi nhất là cái vai người thám tử què thì mới về thành phố hát trong khi tôi về nhà tôi thì bà chị thứ ba tôi bà mới khóc má tôi rồi kia nọ hay biết được là tôi đi gánh hát mà tôi hát được là tôi đem thiệp rồi về tôi mời má tôi rồi má tôi khóc cái anh hai tôi nói em đừng trốn nữa anh hai không có đánh đâu cái nghề nào cũng quý hết trơn á tại con người không làm cho cái nghề quý thôi chứ cái nghề nào cũng quý hết nhất là cái nghề nghệ sĩ là quý lắm em biết không nhưng mà em phải ráng thì nó mới quý chứ em không ráng là không có quý đâu nó trở thành hèn hạ con người ta đi cải lương là ưa bị hư lắm anh tôi nói vậy đó thì à, tôi không có trốn nữa mà về cái tôi đưa thiệp má tôi đi coi hát rồi này kia nọ mỗi lần ở trên đó tôi ca giọng cổ má tôi như này má tôi nín hơi má tôi kêu chị ba tôi trời tao mệt quá mày nói nó đừng ca giọng cổ nữa tao mệt quá chị ba tôi nói trời ơi tuồng của người ta người ta ca giọng cổ mà má biểu đừng ca nói chứ nó ca tao mệt quá cái à, xong cái giảng hát về má tôi mừng dữ lắm cái người ta mới súng nhau các đoàn mới để ý mới là kêu tôi thì giảng hát trong cái đêm người thám tử què đã ba bảy mới hộp rồi ba bảy đó tôi rất hối hận khi mà hôm nay tôi đưa đoàn về thành phố mà hát cái tuồng này anh em ơi mình sẽ mất diệu hiền nó nó không có đi đâu mà cậu không nó sẽ đi nó không đi nhưng nó vì gia đình nó nó sẽ đi ông nói gì á mà tôi ngồi tôi nín thinh là tôi không dám nói tự tôi không biết nói cái gì hết trơn tôi không biết cái gì không biết cái gì mà ông nói vậy chứ tôi không ngờ là các đoàn kêu coi như là thống nhất á mới kêu tôi 180 triệu đoàn kim trưởng kêu tôi 700 triệu Kim Trung kêu tôi 400 triệu Mà anh hai tôi lại chọn thống nhất Mà chưa, chưa tới chọn thống nhất Tôi nói cái đó tôi nói tắt ngang rồi Là khi mà tôi về, tôi về tới nhà Thì bà chị thứ ba tôi bà mới khóc Tôi mới hỏi thì sao Thì bà nói mày coi gì ba đó, gì ba, bà gì ruột của tôi Bà giàu dữ lắm Là tao mượn tiền của bà là 25 triệu ủa 15 triệu để tao mua cái chiếc xích lô máy cho anh ba mày chạy để mà nuôi gia đình mà tao mượn bà 15 triệu tao góp có lời thì bà chịu rồi thì tao mới đi bỏ cặp cái xe hết 500 à, bây giờ bà lại đòi là đã trả tiền đó rồi chạy lời phải chia hai thành ra tao tức quá tao không chịu ta không chịu thì bây giờ phải bỏ cái 500 đó mà mình nghèo muốn chết mà bỏ 500 thì mày coi làm sao tôi thấy vậy tôi mới nhớ sực lại má bảy má bảy nói với tôi là ba bảy sẽ cho con 50 triệu nhưng với điều kiện là má con phải ký chứ mình con ký không được là vì con chưa đủ tuổi mình con ký thì không được má con phải ký mà cho 50 triệu mà phải ký 100 Thế ủa sao vậy à, má bảy Con biết không tự vì đoàn nghèo lắm không có tiền Phải mượn của người ta Thì người ta đòi vậy đó Nếu mà khi con đi thì con phải trả lợi 100 Còn nếu như con đi đủ 2 năm nữa Thì con khỏi trả Đó Mà anh hai tôi đã dặn là không cho má tôi với tôi ký cái gì Dặn rồi Mà tôi biểu má tôi tí má tôi nói không được anh hai mày nó dặn là không cho ký gì hết nói nhưng mà đâu có anh hai ở đây má ký đi má ký một cây về với với ba hả mua hai ba cây xích lô luôn má ký một cái thôi má chỉ ký cái thôi đâu có cái gì đâu đâu đâu người ta đâu có bắt mình làm gì đâu mình chỉ ký một cái thôi là má đưa cho chị ba hả chị ba mua hai ba cái xích lô luôn khỏi mượn người ta má tôi nói đã anh hai mày nói vậy rồi đây nó rầy chết bị ở nhà là coi như là anh hai tôi nắm quyền hết cái tôi nói hoài tôi nói má tôi hoài ký đi mà má kỳ qua ký đi tôi nói hoài cái má nói vậy là anh hai mày rầy mày chịu nha rồi con chịu chưa cái má tôi ký lấy 50 triệu đem về má tôi đưa cho chị ba tôi 30 triệu còn 20 triệu má tôi cho anh tư tôi mớ rồi cái cho chị dâu tôi mớ chị mấy chị dâu tôi ngượng chút một chút đồ kia nọ còn lại nhiêu đó còn hai mẹ con nhiêu đó không không không có nhiều tới chừng anh hai tôi hay anh hai tôi mới la anh hai tôi mới nói chừng nghe là người ta kêu như vậy đó nhưng mà cái cuối cùng là anh hai tôi chọn thống nhất tôi mới nói anh hai nhà mình nghèo sao anh hai không chọn cái chỗ mình ta kêu mình bảy bảy trăm triệu đó lấy về mình cho anh hai anh tư chị ba rồi này kia nọ nữa rồi để cho má rồi kia mua nhà rồi chứ ở dưới ghe hoài sao được ghe nó chìm hoài mà ở sao được bây giờ ký ký chỗ kia đi để mua cái nhà đặng mấy anh chị xuống nhau ở em ở nữa chứ bây giờ em đi hát rồi đâu có ai tắt nước đâu anh nói không được dù là bên kim trưởng nhiều nhưng mà mày biết không một là ba bà kim trưởng bà khó vô cùng mày về đó mày chịu nổi không trong khi mày mới đi hát là một điều thứ hai nữa là mày chỉ được cái hơi ca thôi bộ tịch tay chân mày chưa ra cái gì hết trơn mày về bên thống nhất ở bên đó là một cái kho đạo diễn ở bên đó ở một cái kho đạo diễn bên đó mày về đó một thời gian thôi mày sẽ trở thành một tài danh các đoàn khác nó kêu mày còn nhiều hơn cái đoàn kim chữ mày ăn dài hơn nữa chứ còn bây giờ nếu mà cho mày về kim trưởng liền á thì không được gì hết nội cái lì của mày là người ta ghét mày người ta không dạy mày rồi mất công lắm đó cái xong cái tôi nghe lời ảnh mà tôi cằn nhằn với má tôi hoài nhưng mà về thống nhất thì lúc đó bạch tuyết cũng là ở kiên giang bạch tuyết mới nổi cái tuồng suối mơ rền pháo cưới bạch tuyết cũng về đó tôi cũng về đó tôi nhớ cái câu đầu bạch tuyết hỏi tôi Diệu Hiền Diệu Hiền tự ý về Hay là ai bắt Diệu Hiền về Nó đâu có Tuyết Anh hai Hiền bắt Hiền đi đó chứ Chứ Hiền đâu có nở bỏ qua sen đâu Thấy tội nghiệp qua sen quá đi Người ta năn nỉ quá mà ở lại không được Cái à, Bạch Tuyết cũng nói Ờ à, Tuyết cũng tương tự như Hiền đó Ba bắt phải đi Ra phải đi, phải nghe ba phải đi thôi thôi kệ kệ mình về đây kệ mình học đi mình học thời gian đi đó kể từ đó hai đứa tôi mới bắt đầu là đi chơi với nhau là tự vậy đó hỏi thăm qua lại rồi tụi tôi mới dắt nhau đi uống nước rồi này kia nọ rồi mới quen nhau thân nhau thì tôi đi bên thống nhất một thời gian hát mà ở bên đó phải nói là vô khuôn đạo diễn rất là khó mà coi như mỗi một tuần lễ là một người đạo diễn dạy một tuần lễ ông ba dân tuần lễ tới là ông năm châu tuần lễ tới là bác bảy nhiêu tuần bảy, bảy tuần lễ tới là má bảy phùng há tuần lễ tới là cô kim cúc đó. mà hai đứa tụi tôi học nha chân mình hãy tới giờ cái là coi như là nó vô nha tôi với bạch tuyết nha Ê, giữ hồn nha giữ hồn nha <laughs> <laughs> cái tôi còn nhớ tới một cái tuần đó cái tuần gì tôi không nhớ cái tuần gì mà tuần xã hội lên tập bẻ một cái bông đó để tặng cho cái người tình đó mà má bảy bẻ nó điệu nó dịu dàng nó sức kìa tôi vô tôi ngắt cái một cái tôi đường cái mà nói làm gì vậy hái bông tặng tình nhân là con lấy con dục người ta vô mặt người ta vậy Nói dạ thì hai bông Cái bà nó hái mà hái vậy đó con nhà giàu Tiểu thơ đài cát mà hái như vậy Giống như là con cầm cái búa đây con bữa củi hay gì Chứ không phải con hái bông Làm lợi. Mà quý vị biết không tôi làm gần một chục lần quý vị ơi không được đứng tréo hai cái giò thôi là tôi đứng không được rồi còn cái tay đẩy lên rồi tôi đẩy không được rồi cái má bảy mà kêu bạch tuyết đâu cái tuyết nó dạ lên đây lên đây cái má bảy kêu vô ngắt cái bông coi quý vị ơi có hai lần bạch tuyết vô luôn làm được luôn <laughs> thế má bảy bị tôi xuống dưới hàng ghế tôi ngồi rồi má kêu lên diệu hiền đâu dạ con đây tại sao bạch tuyết làm được con làm không được cái tôi đứng tôi trả lời sao giờ tôi đứng tôi nín thinh nè cái bà hỏi tại sao làm không được trả lời trả lời cái tôi dòm má bảy tôi nói dạ tại tại gì tại bà tuyết điệu bà tuyết làm được con không điệu con làm không được <laughs> đi xuống đi xuống lát tuyết làm rồi tuyết xuống nói, nói gì nói không nói người ta điệu ha ừ mà mình điệu sẵn rồi không sao đâu nói chơi chứ cứ nói đi <laughs> bà tuyết nói tôi vậy á cái rồi cái à, hết tập tuần cái hai đứa dắt nhau đi ăn cơm tắm lúc đó tôi có xe trước bạch tuyết thì có cái số tiền đó không phải là xe quê kỳ mà là mua cái taxi cho anh rể tôi chạy tôi giao với anh rể tôi là tới giờ tập tuần phải chở tôi với bạch tuyết lợi rạp rồi hết tập tuần rồi anh chạy đâu chạy anh phải chở tôi với bạch tuyết về nhà rồi anh muốn chạy đâu chạy bằng cái taxi của anh là hai đứa tôi được đi đi xe taxi đó rồi cái tới một cái tuần Nuông Saray Nuông Saray Tức sao tôi thấy Bạch Tuyết không có tuồng Rồi cái tuồng sắp tới nữa cũng có tuồng nữa Tôi mới nói tôi nói Mà lúc đó ông Mười Ông cưng tôi dữ lắm Ông út trộm á Ông sư phụ út trộm Là vì khi tôi về đó là ông đã mời cô giáo về dạy riêng cho tôi Ông nói là con ơi Phải học thêm con Chứ con học ít quá vậy Con nghiên cứu tuồng không được đâu con Con học thêm đi để ờ, chú mời cô giáo về ráng học con đó thì bắt đầu tôi được cô giáo cô giáo ơi tôi có nhắc tới cô đó nha năm nay thì chắc là cô cũng lớn hơn tôi chừng vài tuổi thôi nhưng mà nếu cô còn khỏe mạnh cô coi được cái này cô điện tới tôi nha cô giáo tôi lúc nào cũng nhớ cô hết á nhớ lúc đó cô giáo cô nói diệu hiền yên trí đi mình sẽ đứng sau lưng diệu hiền mình đưa diệu hiền tới bến luôn cổ dạy tôi cổ xuyên lắm có một cái là lúc đó thì à, anh văn khó học quá pháp văn thì được <laughs> mà anh văn thì là bẻ cái miệng nó cứng quá mà tôi thấy khó quá anh ra tôi không không không học mà anh văn mà tôi học pháp văn thì cô có dạy tôi cô dạy thêm tôi một thời gian cũng lâu lắm tôi học rồi chú học thêm nữa chứ không phải chú không học chú cũng học nữa chú nó đâu có gì đâu con mình học yếu mình không có điều kiện học bây giờ mình có tiền thì mình mời người ta về mình học thêm con đâu có cái gì nó dạ con biết mà chú con con cũng ham học lắm chứ ừ, con xin cảm ơn chú chú đã tạo điều kiện cho con cho nên tại sao tôi kêu ông mười là sư phụ là ngay cửa chỗ đó ông lo cho tôi từ cái tôi mới nói chú ơi thôi bây giờ để con với bà tuyết hai đứa con hát một cái vai nuông saray đi tự trong đó có giai nuông saray à còn cái giai y miên thì ngọc hoa đã làm rồi cái thì kia chú không chịu tôi nói bây giờ cho con với bạch tuyết đứa hát đêm ổng không chịu không chịu tôi mới nói thôi giờ hai đứa con đứa hát khúc đầu đứa hát khúc khúc sau cũng không chịu tôi nói con nói thiệt á hai đứa con thương với nhau lắm tụi con đi chơi chung với nhau mà giờ đứa hát đứa không con thì hát để cho bạch tuyết ở không bạch tuyết đi chơi con không chịu nếu mà không cho bạch tuyết hát con cũng nghỉ con nghỉ à <laughs> giờ anh hai con không cho giờ con cũng nghỉ nữa con nói rồi đó cái <laughs> ông mười cũng nói mày lì quá hiền ơi <laughs> con nói thiệt chứ con hỏi chú tự nhiên hai đứa tụi con đi chơi chung với nhau thì chú phải cho hai đứa con hát để con hát bạch tuyết cũng hát nữa chứ để cho con hát cái bạch tuyết ở không đi chơi con phải tức chứ đó nói vậy Đúng rồi rồi, tôi mày nói thì nói rồi, rồi, rồi, để cho hát Thì tôi với bà Tuyết mới bắt đầu hát cái giai Nuông Saray đó Tuồng đó của Mộc Linh Đứa hát đầu, đứa hát sau, thay phiên nhau hát Một cái tuồng đó, rồi tới nữa, cái tới à, một cái tuồng Tàn một kiếp qua Hay là người đàn bà, ba đời chồng Cái tựa của cái tuồng nó là vậy Bạch Tuyết cái đóng mẹ tôi tôi đóng con bà Tuyết Vì tôi ốm Bà Tuyết tròn do <laughs> Có thế lắm Lúc đó bà Tuyết có thế lắm Cái tôi thành ra tôi đóng con bà Tuyết Cái à, tới cái, cái lúc đó cái bà Tuyết ở trong hậu trường kêu tôi Tới cái lớp kêu Con ơi con Lẹ lên con trễ giờ học rồi con Dạ Mẹ ơi mẹ chờ con mang giới mang giấy mang giờ hả mẹ ơi <laughs> xin lỗi quý vị nói thật mẹ chờ con mang giấy mang giờ hả mẹ ơi khán giả cười một cái rần bạch tuyết ở trong không dám ra luôn <laughs> đứng bạch tuyết ở trong dặm dò trời ơi trời ơi trời trời ơi nghe người ta nói ha nghe người ta nói bắt trước ha bắt trước ha bà ngồi đứng ở trong bà nói gì á xong mới lát vô vô hát rồi lớp đó vô <laughs> nó sao trả lời cho tôi nghe coi tại sao nãy nói gì trời ai muốn tự nhiên nó sao nói lộn gì chứ mà câu dễ lộn quá thôi mơi tôi không có nói mang giái mang giờ mang dớ mang dài mẹ gì hết để mang về mang dài không đi biết <laughs> nó đành chịu vậy thôi chứ sao giờ <laughs> là cái tuồng đó rồi cái thôi mấy cái tuồng sao? là đưa vô mấy ông soạn giả đưa vô là tôi lén tôi coi hết tự vì tôi ở trên nhà ông mười thím mười thím mười nhỏ thím mười nhỏ với lại à, sư phụ út trợ ông tôi ở trong nhà hai ông bà đó cái à, tôi người ta đưa tuồng vô tôi coi hết tôi coi tôi thấy bạch tuyết không có cái dây nào lúc đó ngọc hoa ngọc hoa nó cũng sáng dữ lắm trời ơi má bảy phùng há dạy cái gì ra là nó biết biết trước tôi với bạch tuyết hết trơn vậy thành ra nó nó nó nó, hơn tôi với bạch tuyết ngay cái chỗ đó rồi chị thanh xuân đồ kia nọ nữa thành ra tôi thấy bạch tuyết không có dai mà tôi thấy cái nết của anh cường hát tôi cũng biết ảnh rồi cái với mấy lần ảnh qua mà ảnh hát tăng cường cho đoàn qua sen đó là tôi biết cái nết hát của ảnh rồi à, tôi mới nói nó thôi tuyết ơi giờ tuyết ở đây không được đâu tuyết đi đi đi qua dạ lý hương qua dạ lý hương đi bên đó có anh hùng cường tuyết khác với ảnh được là gì? tôi nhắm bạch tuyết á, thì nói đúng ra hiền lắm nhưng mà dám mặc đồ dám mặc đồ cái thành thử ra cái tôi nói ở bển thì anh anh hùng cường mà ảnh cũng đâu có vừa gì đâu tôi nghĩ là bạch tuyết về đó hát quăng bắt với anh cường được chứ bên đây không thể nào không thể nào đứng mà hát được với lại uh, chú ba hoàng giang với lại uh, sư phụ út trợ ôn sở dĩ tôi hát được là từ vì hồi đó đó cái dây đờn ví dụ như là cái dây sáo dây hò sáo của kép thì lật qua đào cũng vẫn là hò sáo chứ không có được như bây giờ Bây giờ thì mấy ông đờn rất là hay, lật qua được. Ví dụ kép nó ca họ 6 đi, đờn muốn ca họ tư năm rưỡi, bốn rưỡi, ba rưỡi gì, mấy ông lật qua được hết. Mấy ông chơi rồi mấy ông lật, lật được hết. Thành ra dễ hát chứ đó khó. Mà chỉ có tôi là tôi mới ca nổi cái dây của ông út rồi ôm tôi. Vì lẽ đó mà tôi được hát chứ không phải tôi hay hơn Bạch Tuyết gì hết. Đó còn bạch tuyết mà ca cái dây đó đó là, là phải nghĩa là rống lên dữ lắm mỏi cổ lắm thành ra tôi nói bạch tuyết đi qua bên đó hát với hùng cường bà không nói bà ninh thình à. nè tôi nói đi nha đi qua bển nè mình vì tương lai sự nghiệp của tụi mình phải đi tôi biết bạch tuyết qua bên đó sẽ thành công trăm phần trăm nó sao biết vậy à, bạch tuyết hỏi sao biết vậy tôi biết tôi bảo đảm nếu mà bạch tuyết, bạch tuyết qua đó bạch tuyết không thành công trăm phần trăm á tôi đưa cái đầu cho bà tuyết chặt <laughs> cái bà tuyết nhớ nha cái bà qua bệnh qua bệnh hát thì tôi lúc nào tôi cũng đi qua bệnh cái tôi gặp anh hùng cường mà anh hùng cường cái tánh ẩm trời ơi quý vị biết không nói thẳng bây giờ ông mất rồi không phải là nói xấu ổng nhưng mà tại vì ổng hào hoa quá ổng đẹp trai quá tánh tình của ổng hay quá thành thử ra bao nhiêu người ta mê ổng ổng không có chừa ai hết á nhưng mà có một cái là ổng giao rồi ổng chỉ đi chơi với cái người đó ở trong cái bến mà ảnh hát đó thôi sau khi đó rồi mình ai nó đi chứ không theo ảnh được là vì ảnh đã có vợ có con ảnh nói đàng hoàng như tới đó mà dữ tợn lắm tôi qua tôi gặp ổng tôi gặp ổng ngoài này lúc mà chưa vô tôi đón ổng tôi nói nè tôi nói cho anh biết nha tha cho bạch tuyết nha buông bạch tuyết ra nha tôi ở một nơi bạch tuyết ở một ngã nhưng mà ông rớ tới ngón ngón chân bạch tuyết thôi thì ông cũng biết tôi ông biết mà khi mà tôi nổi khùng tôi lên đó tôi không phải là con hiền đâu nha cái ông nói làm gì hâm dữ vậy mày <laughs> chưa gì hết mày hâm dữ vậy nó ờ tôi nói với ông vậy đó ông làm ơn bạch tuyết là của tôi đó <laughs> ông làm ơn à, ông tha giùm ông nói nó chơi cho ông có rồi anh đâu có làm tầm bậy em không có đâu nó không em nói chơi em cũng nói chơi với với anh nhưng mà anh nhớ nha anh kỹ lưỡng giùm đừng có để cho bạch tuyết khóc bạch tuyết ưa khóc lắm đó không có em bên đó rồi không có ai dỗ bạch tuyết bạch tuyết ưa khóc lắm anh không hiểu đâu nó ờ à, anh biết rồi không sao đâu mà cái tôi vô bạch tuyết một chút tôi về ở đâu cũng vậy tôi cũng qua có nhiều khi tôi qua tôi không có cho bà hay tôi đứng ở bên trong á tôi coi coi bà cái hát làm sao khi mà bà thành công tôi rất mừng tôi nghĩ rồi được rồi bạn mình nó thành công rồi nó thì bắt đầu từ đó sau khi đó rồi hát thì hai đứa cũng chạy qua chạy lợi vậy nhưng mà hát xa quá thì thôi thời gian sau khi mà tôi đi kim chung rồi thì bạch tuyết đi đoàn nào đó điều Bạch Tuyết thì luôn luôn Bạch Tuyết qua tôi nói đây cũng xin lỗi Bạch Tuyết luôn Bạch Tuyết đừng buồn Hiền Bạch Tuyết cũng biết là Hiền không biết đường đi rồi đừng có trách Hiền cho nên tại sao mà Hiền không có qua thăm Bạch Tuyết được là đi ví dụ tại đi theo ai đó qua qua bên cái chỗ được Bạch Tuyết hát thì được chứ còn một mình đi là Hiền không có đi được chứ không phải là không phải là ờ, để cho Bạch Tuyết đi không cho nên thời gian đó là Bạch Tuyết phải qua Hiền không à hát chú nhật đồ kia nọ thì bạch tuyết cũng ráng chạy qua một chút chạy qua một chút hiền ơi hiền cái gì đó cái mua vô cho ăn gì hai đứa cũng ngồi ăn lép nhép rượn lát đi về đi về à, đòn hát mạnh đứa nào né hát cho tới thời gian sau này